cũng hiểu lầm nhỏ nhỏ giữa mẹ với em thôi thì hiểu lầm của vấn đề đó nhưng mà sau này được ba với chồng đứng ra hòa giải thì em với mẹ cũng hiểu nhau đôi chút về vấn đề mà quên đó thì mẹ thì xí xóa lắm mẹ thông cảm cho con dâu lắm mẹ không có giận hờn vậy nhưng mà em thì cũng hơi ờ, ngậm chút giận là giận, giận sao là tại vì mình thật sự là mình có có đưa nhưng mà mẹ thì chưa nhận được em đưa qua ai mà chưa nhận được chồng em cũng hay quên thì đâm ra không đưa cho chồng dạ đúng rồi chồng ờ để cho chồng đưa dạ. rồi chồng cũng có đưa mà đưa ở quán đúng không đó thì hai mẹ con hiểu lầm nhau tự nhiên cái cảm thấy mình ức chế mình cũng khóc luôn rồi hai mẹ con khóc bữa đó buồn lắm hả cô hả à, <laughs> buồn thì giờ nó quên thì bữa hai bữa nó nhớ lại nó suy nghĩ lại nó không có cô nó quên luôn á à, cô nói cô nó không có đưa mà nó nó có đưa hả khi nó trăm trăm ngàn việc nó nó quên thì mình cũng cãi thôi. chứ trong nhà mà ở đông người đó dạ. nhất là hai à, nàng dâu ở chung rồi cái đôi khi mấy cái chuyện đó nó nhỏ nhỏ thôi dạ. chứ nó để nó dồn nén á đến lúc đó nó cũng mệt mỏi lắm chứ không phải giỡn đâu nha À, kính chào uh, quý khách uh, khán giả à, đến uh, xem đài chương trình của uh, mẹ chồng và nàng dâu tôi là uh, tên là Nguyễn Thị Cúc năm nay 60 tuổi uh, ở uh, phường 1 với uh, quận 11 dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. dạ em uh, xin chào anh Quyền Linh cùng với Lê Lộc À, em tên là Phạm Thị Thu Thủy, hiện tại là em 29 tuổi. À, nghề nghiệp của em là trưởng phòng kinh doanh tiệc cưới ở quận 7. À, em làm dâu của mẹ được 6 năm mà. Ồ, oh, 6 năm. Mình có em bé chưa chị hả? À, dạ, à, chị có một bé rồi, một bé trai 5 tuổi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp à, con dâu tương lai của mình thì cô cảm nhận như thế nào? Hôm đó là nhằm dịp Tết ba Tết gì đó nó dẫn về giới thiệu nó mẹ này bạn gái con thấy ờ, cô nàng cũng ờ, xinh xinh với lại ờ, cũng dòm thấy cũng hiền hiền thành ra cũng để ý cũng nói hơi được à, mẹ chấm nhỏ này á không biết tụi con làm sao quen lâu chưa rồi nói tụi con là bạn học với nhau hồi đó là coi như là học cấp 2 xong rồi à, vắng đi thời gian rồi sau này hai người gặp lại sao rồi quen cái ấn tượng của chị đối với mẹ chồng của chị là như thế nào thì ờ, ảnh cũng hù dọa nhiều lắm nói là ba mẹ anh khó lắm nha ờ, em mà về á, là em phải ờ, thùy mị đoan trang mà tính chị á, thì thùy mị ờ, ít lắm hầu như là cũng nam tính cũng cũng mạnh mẽ lắm thì ảnh nói cũng sợ sợ trong đầu mình rất là sợ về hình ảnh về người mẹ chồng khoảng mùng 3 tết ảnh có vợ dẫn về nhà thì gặp ba mẹ thì cũng sợ nhưng mà cái hình ảnh đó nó giảm bớt đi vì vì nhìn à, mẹ gương mặt mẹ rất là phúc hậu nhưng mà mẹ thì à, có nói với như vậy hai đứa quen quen nhưng mà cũng ít nhất cũng năm hai năm mới được cưới đó thì mà ông ông xã hiện tại thì có nói là bây giờ anh dẫn về là cưới luôn được là cưới luôn đó thì à, cũng suy nghĩ là anh cũng hứa hứa lèo mình <laughs> cô cảm giác rằng mình hợp với con dâu những cái tính cách nào thì à, thấy nó cũng à, lo làm ăn rồi dạ. về rồi coi nó cũng có công ăn chuyện làm nhưng có hợp tính gì của cô hợp cái tính coi như là tính tình thì cũng hợp không có hợp gì, gì nè ăn uống có hợp ăn không? uống thì cũng hợp tại vì tôi cũng có một con dâu trước nữa thì hai dâu ở chung thành ra cũng có dặn là ờ, như là chị em bạn dâu thì coi như là phải ờ, hòa đồng với nhau chứ đừng có như là gây gỗ hay là gì á là ba mẹ không có thích chứ ờ, con cái nó mà ăn nó lo mà ăn mình cũng phụ giúp nó cái nào thì được cái nấy tại vì công việc của ờ, thủy thì coi như là không phải là sáng đi chiều về tại đôi lúc nó làm tới 11, 12 giờ đêm nó mới về mẹ con mình có câu câu chuyện gì mà à, vui vui không hay là những cái kỷ niệm gì không lúc mà mới về á thì cũng được mẹ mẹ ruột á dặn rất là kỹ thì uh, mới là lần đầu tiên á là sáng là 5 giờ dậy tại vì gia đình ờ, cũng dậy sớm để mình mình lo cái buổi sáng trước thì lo được 3 ngày thì mẹ mẹ có nói là thôi con ơi con đi làm thì thôi ờ, ăn sáng để tự túc đi chứ ba mẹ cũng không câu nệ cái vấn đề mà con phải lo thức dậy sớm quá để mà chuẩn bị cái buổi sáng đó thì mẹ cứ nói thôi để ờ, ba mẹ tự túc cho cái đó hồi xưa giờ mẹ cũng là nội trợ trong nhà để mẹ lo vấn đề đó tự nhiên cảm thấy nó nhẹ nhàng gì đâu hơi là có ba ngày á <laughs> nếu mà suốt nữa chắc là <laughs> gia đình mà có hai chị bạn dâu ở chung á thì nó cũng hơi nhạy cảm có những cái lúc nào mà mẹ khó xử giữa hai chị em dâu không cái à, nạn dâu trước thì cũng hiền như nói vậy đó à. coi như là cũng biết hai chị em nó phân nhau làm gì làm mình cũng ấy nữa sanh con đẻ cái rồi toàn mình giữ không <laughs> giữ cho nó đi làm chứ giờ mướn người ta tiền đâu mà nữa đấy để cho nó làm nó có tiền nó mua sữa cho con nó uống nó không báo mình thôi nó à. vậy đó cũng như là tâm lý mình vậy đó nhưng mà có khi nào mà vì hai chị em bạn dâu mà làm phiền đến mẹ chưa Dạ có này là em nghĩ nhiều lắm luôn á Vì hai uh, hai chị em á thì cũng đi làm, chỉ làm hành chánh, em thì làm theo ca Thì cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình bên chồng rất là nhiều, đặc biệt là mẹ chồng chăm lo uh, nội trợ nè với lại con con con con cháu trong nhà cho nên em cảm thấy cũng uh, có lỗi nhiều có lỗi nhiều lắm còn ở chung vậy thì à, đi chợ đi búa tiền bạc ai lo nhờ dạ thì à, mẹ em á là nội trợ chính mẹ lo hết toàn bộ các công việc nhà luôn bếp nút mẹ còn buôn bán nữa chung là mẹ rất là gọi là nữ tướng gì đó dạ còn à, hai đứa dâu ở dưới em á thì tụi em cũng hỗ trợ một phần cũng nhỏ là mỗi tháng mình đưa hay sao chị dạ đúng rồi mỗi tháng rồi à. ừ, ví dụ tiền điện tiền nước này kia phải phụ ba mẹ chứ có khi nào quên đưa không <laughs> có cứ một lần á có thấy chưa <laughs> tụi này tôi biết mà hay quên lắm cũng hiểu lầm nhỏ nhỏ giữa mẹ với em thôi ừ. thì hiểu lầm cũng vấn đề đó nhưng mà sau này được ba với chồng đứng ra hòa giải thì em với mẹ cũng hiểu nhau đôi chút về vấn đề mà quên đó thì mẹ thì xí xóa lắm mẹ thông cảm cho con dâu lắm mẹ không có giận hờn gì hết nhưng mà em thì cũng hơi ờ, ngạnh chút giận là giận, giận sao là tại vì mình thật sự là mình có có đưa nhưng mà mẹ thì chưa nhận được em đưa qua ai mà chưa nhận được chồng em cũng hay quên thì đâm ra em đưa cho chồng dạ đúng rồi, rồi. chồng ờ để cho chồng đưa dạ. rồi chồng cũng có đưa mà đưa ở quán đúng không đó thì hai mẹ con hiểu lầm nhau tự nhiên cái cảm thấy mình ức chế rồi mình cũng khóc luôn rồi hai mẹ con ờ, khóc bữa đó buồn lắm hả cô hả à, <laughs> buồn thì giờ nó quên thì bữa hai bữa nó nhớ lại nó suy nghĩ lại nó không có cô không nói là quên luôn á Thì <laughs> à, cô nói cô nói không có đưa mà nó nó, nó có đưa hả nhiều khi nó trăm công ngàn việc nó nó quên thì mình cũng không kể thôi chứ trong nhà mà ở đông người đó à. nhất là hai à, nàng dâu <laughs> ở chung rồi cái đôi khi mấy cái chuyện đó nó nhỏ nhỏ thôi à. chứ nó để nó dồn nén á đến lúc đó nó cũng mệt mỏi lắm chứ không phải giỡn đâu nha con cái là mẹ chồng lo hết dạ. trời ơi khỏe quá rồi luôn hả mẹ chắc kỹ lắm hả mẹ em ờ, cũng kỹ tính mà em với mẹ lại có hai cái xu hướng mà nuôi dạy cháu nó khác khác à. nhau xíu mẹ thì cũng truyền thống em thì quan điểm nó sẽ hiện đại hơn một chút xíu trước á đồ đạc trong nhà em hay mua là bé là mua nhiều hơn bình thường tại vì ờ, em cũng học hỏi được là bé mà nếu mà được trang bị đồ mà mặc liên tục mới thì bé sẽ mau phát triển hơn ví dụ mẹ thì nói là ừ bị mặc ít nhất phải là bốn năm tháng đi em thì em nghĩ là chừng một hai tháng là được rồi để cho bé mặc nhiều đồ mới hơn một xíu bé sẽ dễ phát triển hơn đó mẹ cũng hay la mẹ nói là ừ con phải tiết kiệm con mua hoài như vậy là cũng hao tốn lắm đó để dành mua sữa cho nó uống thì dạ. muốn theo hướng mua xíu. mua và già tiếc dạ. đúng không tiếc đúng không cô nó nít thì nó mau lớn mình mua nhiều quá mấy mốt nó lớn cái nó chặt nữa cái mình bỏ uổng để tiền đó mình xài về cái chuyện khác ví dụ là để dành tiền mốt có ra riêng rồi mình mua nhà mua cửa rồi mình ở chứ lẽ ở chung hoài rồi còn chuyện nào bà già dặn nữa không còn bình sữa vụ bình sữa nè à em á lại mua con em á là tới ba cái bình sữa hai cái bình nước để mà, mà uống xong á mình khi mình mình mình rửa rồi á mình để từ từ mình dùng cái thứ hai trước đi còn mẹ thì không chịu mẹ nói là uh, mẹ mua chi ba cái mua một cái được rồi làm gì mà tốn tiền như vậy thì mẹ nói hồi xưa giờ tôi nuôi bầy con đâu có ai vậy đâu ừ. cũng phè phè ra bình thường đó nuôi bốn đứa bốn nuôi đứa, toàn là sữa mẹ không à cuối luôn á <laughs> không có thay đổi sữa mẹ không à. thấy ừ. nó giờ như cứ tháng cái tốn một hai thùng sữa đúng là tính khoa học đó cô phải rửa rồi cái hấp cho nó sạch đó tại vì con bú hàng ngày mà rồi cái thay đổi cô chắc hồi đó giờ mà bốn đứa con chắc xài có con cái hả con cái một à thấy chưa xài con cái thì chưa chị ơi cho em hỏi xíu nha mẹ chị có vẻ hơi là quy tắc á thì không biết là hai vợ chồng chị có gặp những cái vấn đề vấn đề gì mà khó khăn không có chứ thì uh, sau mà khi mà sinh á mẹ à, săn sóc dữ lắm mẹ bắt phải uh, ờ, địch bụng nè rồi nằm than cũng hơ đó mà đặc biệt là cái chuyện mà vợ chồng á thì mẹ dặn rất là kỹ mẹ nói là con phải ráng giữ rồi mấy tháng sau mới được gần gũi nha chưa không là mày khổ gắng chịu mày không cho quan hệ vợ chồng ờ, sau sinh con luôn á hả dạ để chung là giữ sức khỏe cho mình để sau này về về sau này còn sinh nở nữa ồ kỹ dữ vậy hả à, kỹ chứ giờ ờ, nó ăn so mà mình không kỹ cho nó mai mốt mình nó bệnh đau con mình nuôi nó cũng vậy à thấy không tức là sau mấy tháng mới ờ, mới được thì coi như trễ lắm cũng bốn năm tháng nhưng mà lỡ mấy anh chị lén lén thì cô đâu biết thì mình dặn vậy thôi con nói tùy nó à nó bệnh nó mốt đi nó bệnh hoạn thì nó ráng nó chịu chứ giờ mình dặn là mình dặn vậy thôi có chứ đâu cấm được đâu cũng có nhưng mà lâu cũng khá lạ <laughs> mẹ chồng mà quan tâm nó đến quá mức đến cả cái đời sống của vợ chồng thì phải nói mẹ chồng rất là thương con dâu đó chứ không phải đơn giản đâu nha à, tính từ tiền bạc này ha rồi à, công việc rồi thậm chí là gia đình rồi sức khỏe nữa em có hợp tính gì với mẹ không à, mẹ mẹ với em à, ăn uống là hợp nhau lắm hợp hay sao mẹ em khác em khác <laughs> tại hợp đi làm nó thức phải... đêm thức hôm hoài hả <laughs> nó đi làm nó thời gian nó không có nó thức khuya quá à thức khuya thì nó ốm đúng không <laughs> mẹ em nấu ăn ngon lắm ừ. tiệc tùng là một tay mẹ em nấu có giờ em nấu cho mẹ không cũng có nhưng mà không được ngon như mẹ giai đoạn mà chị mang bầu á mẹ có chăm sóc mình kỹ như thế nào không ta khi mà biết em mang bầu á thì cũng ừ, ăn đồ bổ không ăn mà nhiều khi mình mình cảm thấy là nó rất là ngán mình thấy nó không phù hợp nhu cầu mình không có mẹ cứ bắt ăn ăn ở dưới quê của mẹ chồng em á là ở long an á cũng gần thì có nuôi chú em có nuôi gà với vịt gì đó có ngỗng luôn sau em khoảng được 5 ờ, tháng 5 6 tháng á bắt đầu mẹ mới dặn chú á ờ, khi nào ở dưới mà ngỗng mà có đẻ nói với mẹ để mẹ về mẹ lấy cho con dâu mẹ ăn thì mẹ khi em hỏi tại sao mẹ phải lấy như vậy con mua cũng được thì mẹ có nói là nếu mà đích thân mẹ đi lựa cái trứng ngỗng đó đem lên cho con á thì đứa con sau này á, sẽ rất là tốt thông minh nó ngoan ngoãn với lại một phần đức của mẹ nữa để cho cháu đó tự nhiên lúc đó em cảm thấy rất là thương cảm thấy quý mẹ rất là nhiều ừ, thấy chưa này chồng lo lắng tới mức là từ mẹ con tới cháu nữa ha Thôi à, ờ, Mẹ có hài lòng về những gì con dâu đã phục vụ cho mẹ không? Đấy, hài lòng ở chung nhau được mấy năm chứ nếu mà không hài lòng cho ra điên á Có giờ la nó chưa? Thì cũng la thôi, những gái nào nó không phải thì mình kêu nó mình nói Dù la, la chuyện gì? Dạ như nó cưng con, nó chiều Cũng đi làm tối ngày giờ con nó ở nhà đó Giao hết cho về nó luôn. giao lương <laughs> sau cái câu chuyện ngày hôm nay thì ờ, cô có mong muốn thay đổi điều gì con dâu mình không thì à, em cũng mong muốn là à, ước nguyện mình cũng lâu lắm rồi nó mong cho hai vợ chồng nó ờ, làm sao ráng làm sao để mà có số tiền để mà mua nhà ở riêng để cho nó tự lập nó tự lo nó nói nó còn nó ở chung với mình thì mình cũng thương cũng vậy nhưng mà chỉ mong cho nó nè nó ra riêng để nó có như cái cái sự phấn đấu của nó để mình chăm lo cho cái gia đình và Tức cuộc sống của nó mẹ chồng muốn con ờ, con phát triển về mặt kinh tế đó rồi phát triển thì ờ, nó sẽ khá hơn sẽ có tiền mua nhà này kia đúng không còn con dâu mong muốn gì ở mẹ chồng mình sau những năm ở chung với ba mẹ chồng á thì em cũng chưa bao giờ mà thực sự là gửi lời cảm ơn đến gia đình chồng của mình đã đối xử với mình như vậy thì ờ, cũng qua chương trình này em cũng à, mong muốn là cái mối quan hệ giữa em với ba mẹ luôn luôn tốt và phát triển theo chiều hướng là nó sẽ thuận thảo lâu dài hơn nữa Thôi bây giờ là em hứa với mẹ đi mẹ mong muốn gì đó à, mẹ ơi con sẽ ờ, cố gắng thêm một người cháu nữa cho mẹ à, hứa mua nhà cố gắng mua nhà vậy đó dạ. mẹ vui đang cố gắng tích lũy tích lũy ha vợ chồng nó tự lo ôm chặt lấy nhau nào à, một kỷ niệm à, gửi tặng à, gia đình chúc gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc thành công con uh, có phần quà dành tặng cho cô đây là natto enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ nguyên liệu từ nhật bản dạ phần quà dành cho chị là natogen giúp giải độc gan và tăng cường chức năng gan và phần quà đặc biệt đó là một chiếc smart tv akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng thăng hoa cảm xúc tinh hoa công nghệ dạ con xin tặng ạ à cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình dạ, cảm ơn